xong ý bài ba rồi sang bài 4 nào vẫn giải hệ bài 4 điều kiện đã x không có những y ở dưới mẫu là 2 trừ đi 2y trừ 1 lớn hơn 0 và y của mình lớn hơn 1 phần 2. Bài này thầy không cần đặt ẩn vụ nữa. Thầy làm luôn. Cái hệ của mình này là 3x cộng 1 trên căn của 2y trừ 1 bằng 19 phần 3. Ở dưới là 2x trừ 3 trên căn y trừ 1 bằng 3. Thế nhân 3 vào phương trình đầu là cộng đại số là mất hết cái căn cổng cành này. 9x trừ 3 nhân căn của 2y trừ 1 bằng 19. 2x trừ 3 trên căn của 2y trừ 1 bằng 3. Trừ đi là hết luôn. 7. bảy x bằng 16. Đúng không? Trừ đi phát hết luôn mà. À. Chết rồi thì xếp nhầm được bài đây là cộng, cộng vào chứ nhỉ? 9x. À, 9x. 11x bằng 22. Ô oh, đẹp đẹp hơn, đẹp hơn. Giữ lại cái dưới nhá. 2x trừ 3 trên căn của y. Rồi, trên này có x bằng 2 này. Theo vào đây, 4. Chuyển sang âm 1 3 âm 1 đúng không? Vậy à, cái căn của 2y trừ 1 cái này phải bằng 3. x bằng 2. 2y trừ 1 bằng 9, 10, y bằng 5. Thỏa mãn. Vậy hệ có nghiệm hai chấm bảy năm được chưa? Các bạn chú ý đôi khi chúng ta không cần đặt hàng phụ đúng không? Giải trực tiếp luôn.